này để từng bước lưu lạc vào nơi tim anh chẳng biết có gặp lại nhau nữa không Em tên là gì thế cho anh làm quen nhé Mong sao ta cùng chung lối về vì giây phút mình tình cờ thấy nhau tiếng con tim vang lên Đâu ai biết ngày mai thế nào Hay hôm nay gặp ai ra sao Mấy ai tin vào tình yêu từ tình cờ Thấy nhau trên đường đời dự báo Nói hôm nay có mưa Chẳng biết em có người yêu hay chưa để đón đưa từng ngày nhớ mong từng ngày để ta tin yêu từng phút giây này đây yeah tha thiết mà em đã biết nhớ thương từng chút mà anh mong vì đó vẫn vương em tên là gì thế cho anh làm quen nhé mong sao ta cùng chung lối về giây phút mình tìm cờ thấy nhau tiếng con tim vang lên lại gần hơn lại gần hơn lại gần hơn yeah em tên là gì thế cho anh gặp quen nhé mong sao ta cùng chung lối về vì giây phút mình tình cờ thấy nhau tiếng con tim vang lên